ra rằng trước khi yêu ai nên nghĩ thú và nhìn kỹ nhỡ đâu tay người người ta lại không thương mình giống như là mình nghĩ vì sợ cô đơn mà tìm em tìm rồi lại có thêm cô độc nhiều lúc thận đỡ anh sống bất cần và buông ra những lời vô hợp nhưng phải suy nghĩ thật thấu đáo vậy rồi thì đời mới cá được ta có thể yêu nhưng tuyệt đối không đem mạng sống ra cá cược thôi đang lâu khi thích chút đi thì người tay không gian tháo đỡ em em bộ chậm mặt hoài lai nhanh bọn anh còn buồn khi tóc em không còn cũng ngày khi tết cười lái anh tấm lao cơ hàng có người quan tâm người đâu cũng cố ngồi quầy thì thôi mình đừng hứa hẹn trăm năm khi yêu nước hoa hai mồi tay anh từng sợ cô đơn bởi vì trước đó anh không có đâu cố cặp sợ một mình đủ tuổi cô đơn do tình thương là thứ khó gặp sợ người xa không thể như em biết đâu bước kim lại nhở nhầm đường tất cả nỗi sợ anh biết hết rồi nên tự tin mình là quá tầm thường đơn thì mọi thứ cũng đâu đến nổi lòng yêu em nhưng có được gì ngoài những nỗi lôi hôm tâm tối xin lỗi bản thân vì đã sai nhiều tin lấy tin để là hướng rẽ bời trở thành quá mức là một cái tội đã đến lúc chắc chắn lẽ đời ai cũng hạnh phúc khi anh cô đơn không có gì phải càng gặp em không quan trọng bên đời anh nữa không dạy dòng không bao gọi anh phải yên ổn thì không cần thiết vì những em bên mình hơn hơn từng ngày em đi anh đủ cao đạn này trong cơ bớt không tư anh ngại giao du với người ích kỷ nội lực tiếp xúc với người vô tâm không cần lắm mối quan hệ mới và anh cứ nhắc hoặc thuê khang nhưng không có nghĩa là là người xấu vô từng đất thấp khi độ vỡ tự làm mọi việc để lẽ tốt hơn thay vì tình hai khang sợ sợ hạn chế cho đi không cần nhận lại không kích động mất biến lời anh dành thời gian nhiều cho công việc mà lại có mặt cái ý trời không cho cái tay làm khổ mình yêu thương chỉ dần ở lòng quá nụ hôn và những chút cơm của anh mẹ em còn một cuộc đời khác sẽ còn nhiều thứ kinh khủng hơn đây chỉ là phần nhỏ, lá cà phê còn tốt hơn nhiều Còn hậu của này thì chưa cần bỏ Anh đã quen với thiệt hậu, anh lòng anh chí là rất ổn Vẫn là hồn nhân với các làm nhà khiến người cô đơn sẽ ngất người Nên tình sợ cô đơn bỏ từ trước đó anh không có đâu cố cặp Sợ một mình lỗi tuổi cô đơn, lo tình thương là tuổi khó gặp Sợ người xa không thể như em biết đâu biết